Xin chào tất cả anh em có chung niềm đam mê chơi cờ bạc xem video của tôi ngày hôm nay Thì ngày hôm nay tôi xin giới thiệu cho anh em về những công nghệ hoàn toàn mới Giúp anh em có thể chơi, giúp anh em giành chiến thắng trong các sân chơi của mình Để anh em ra về với số tiền lớn mà không bị ai nghi ngờ, không bị ai phát hiện Thì đây, trên tay tôi đây là cái bộ sản phẩm mới nhất bên công ty chúng tôi Mang tên là thuốc từ báo dung không tang Đấy, khi anh em vào sân chơi anh em không cần luồn bất cứ đồ đạc quân vị gì vào cả Anh em chỉ cần mang duy nhất một cái máy với cái lõi thuốc này Đấy, cứ khoảng cách 3 đến 5 mét trở lại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 tôi xin test cái đồ của tôi qua cái thanh nam châm này cho anh em xem anh em chơi cờ bạc thì anh em cũng biết những cái đồ có tang đồ công chuyện đấy gặp những cái thanh nam châm này thì hít rất là mạnh đấy còn đồ của tôi là toàn là đồ bình thường thôi anh em thấy chưa không hề hít nhá đấy không hề hít gì hết anh em nhé thì để không làm mất thời gian của anh em tôi xin vào test trực tiếp và test luôn cho anh em xem đây là một bộ sóc đĩa tôi chuẩn bị sẵn giờ tôi sóc lên tôi chọn ra bốn vị bất kỳ để tôi test cho anh em và đây là cái bộ máy để chơi sóc đĩa đấy anh em chỉ cần thoa một ít thuốc lên đầu ngón tay đấy, thoa một ít thuốc lên đầu tay các anh em chấm ví dụ anh em chấm vào mặt trắng thì anh em chấm vào bốn mặt trắng cho mình còn anh em chấm vào mặt đen thì em chấm vào bốn mặt đen đấy khi anh em chấm thuốc xong đấy, anh em khởi động cái máy lên cứ phạm vi 3 đến 5 mét trở lại máy nó sẽ tự động phân tích tôi báo trước kết quả để cho anh em đấy thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em thì máy nó sẽ báo dung cho anh em cứ lẻ thì máy nó sẽ báo một dung, mà chẵn thì máy nó sẽ báo hai dung, tôi xin test trực tiếp luôn cho anh em xem vì máy nó rung rất là êm nên tôi chuẩn bị cho anh em một cái cốc đây tôi xin bỏ cái máy vào đấy để tiếng rung nó vọng lên anh em có thể chơi anh em đánh anh em nhé đấy test luôn cho anh em xem này đấy thì như vừa rồi ấy thì anh em cũng thấy đấy máy nó báo một rung một rung thì chắc chắn về lẻ anh em nhé đấy ván đầu tôi mở ra cho anh em tham khảo này anh em thấy chưa ba trắng đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này khi anh em có cái đồ này về rồi ấy anh em chỉ cần làm tay em thôi tay con thôi anh em không cần làm cái bất kể ai làm cái cũng được đấy thì như vừa rồi máy nó vẫn báo một dung một dung thì anh em đánh lẻ anh em nhé đấy mở cho anh em xem này anh em thấy chưa ba đen đấy test bán tiếp theo cho anh em xem này sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết anh em nhé đấy thì như vừa rồi là máy nó báo hai dung hai dung thì anh em đánh chặn anh em nhé đấy bán này tôi đánh hai tỷ chặn đây anh em xem này mở này anh em thấy chưa chuẩn xác chưa anh em đấy tôi test bán kỷ niệm cho anh em xem này máy nó rung rất là êm và báo rất là chuẩn thì vừa rồi máy nó lại báo hai dung, hai dung thì chắc chắn anh em đánh chặn nhá đấy bán này tôi bán nhà bán cửa đánh chặn cùng anh em này mở này, anh em thấy chưa vẫn là sắp đôi đấy thì để chứng minh cho anh em thấy là những cái đồ của tôi hoàn toàn không để lại tăng tích gì tôi xin bóc trực tiếp cái vị ra để chứng minh cho anh em xem anh em thấy chưa không hề có tăng tích gì hết nhé đây không hề để lại tăng tích gì hết anh em nhé tiếp theo thì tôi xin test cái bộ môn tài xỉu cho anh em xem thì anh em cũng lưu ý với tôi là khi anh em không chơi nữa thì anh em tắt cái máy đi đấy và đây là cái bộ máy để chơi tài xỉu tôi đã chuẩn bị một bộ tài xỉu cho anh em đây tôi chọn ra ba hột để tôi test cho anh em tôi ba hột bằng đấy anh em lại thoa một ít thuốc vào đầu tay đấy về hồ tài xỉu thì anh em chấm đủ ba hột cho tôi về mặt nào cũng được đấy cứ chạm đủ ba hột cho tôi là được sau anh em khởi động cái máy lên đấy cứ khoảng cách 3 đến 5 mét trở lại nó sẽ tự động phân tích nó báo dung cho anh em thì cách thức báo dung như nào thì đây thì tài thì nó sẽ báo dung hai mà xỉu thì nó báo dung một đấy tôi xin test luôn cho anh em xem tôi để cái máy này vào cái cốc này tôi test luôn cho anh em xem để anh em có thể tham khảo anh em đối chiếu nhìn dung anh em đánh thì như vừa rồi ấy máy nó báo một dung một dung thì chắc chắn anh em đánh xỉu anh em nhé mở cho anh em xem luôn này anh em thấy chưa bốn ba một tám điểm xỉu test ván nữa cho anh em xem này anh em thấy có chuẩn xác không đấy tiếp theo là máy nó báo hai dung hai dung thì anh em đánh tài anh em nhé anh mở cho anh em xem này anh em thấy chưa năm sáu ba đấy anh em thấy chưa 14 điểm tài test luôn cho anh em này sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết anh em nhé thì vừa rồi máy vẫn báo hai dung hai dung thì tiếp tục tôi phải đánh tài thôi đấy ván này tôi đánh 2 tỷ tài cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa 641 642 12 điểm tài đấy test ván kỷ niệm cho anh em xem này sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết máy tiếp tục báo hai dung đấy hai dung thì bán này tôi lại bán nhà bán cửa đánh tài cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa năm năm sáu mười sáu điểm tài thì tiếp theo thì tôi sẽ test cái bộ môn bầu cua này cho anh em xem vì thời lượng video nó cũng có hạn test một vài chén để cho anh em tham khảo thôi thì khi anh em không chơi nữa anh em tắt cái máy đi và đây là cái bộ máy để chơi bầu cua đấy tôi chuẩn bị một bộ bầu cua cho anh em đây tôi sắp lên tôi chọn là ba hột bất kỳ đấy tôi chọn là ba hột tôi test cho anh em anh em chấm một ít thuốc vào đầu tay đây Đấy, bầu cua thì nó đơn giản hơn anh em nhé Đấy, em anh em chỉ cần chạm vào một mặt của một hồ tôi, Đây tôi sẽ chọn ra một hột tôi chạm vào mặt nai đây Đấy và cách thức chơi như nào thì anh em chạm xong anh em khởi động máy lên thì máy nó vẫn báo về cho anh em thì cái nhịp báo đây là những cái nhịp báo đúng của nó bầu thì máy nó sẽ báo không dung cua là một dung ngắn tôm là một dung dài cá là hai dung ngắn gà là hai dung dài nai là ba dung ngắn đấy tôi sẽ test luôn cho anh em xem tôi lại để cái máy này vào cái cốc này để tiếng dung nó vọng lên để đối cho anh em đối chiếu anh em đánh nhá test luôn cho anh em này khi nhà cái sóc xong tầm 1 đến 2 giây là máy nó sẽ báo cho anh em đấy thì như vừa rồi ấy thì máy nó báo là một dung ngắn đấy như một dung vừa rồi này một dung ngắn tôi mở cho anh em xem này một dung ngắn anh em đánh cua nhá đó này anh em thấy chưa cua bầu nai đấy test tiếp cho anh em xem này anh em cứ đối chiếu anh em đánh cùng với tôi nhá đấy thì như vừa rồi đấy thì máy nó báo là hai dung ngắn hai dung nhắn ngắn thì chắc chắn anh em đánh cá anh em nhé đấy bán này tôi bán nhà bán cửa đánh cá cùng anh em này mở này anh em thấy chưa cá gà nai chuẩn xác chưa anh em đấy tôi test ván kỷ niệm cho anh em xem này sóc mạnh sóc nhẹ thì đều được hết anh em nhé đấy thì như vừa rồi ấy thì máy đã báo là hai dung dài đấy hai dung vừa rồi gọi là hai dung dài thì ván này tôi đánh hai tỷ con gà cho anh em xem này đấy mở này anh em thấy chưa gà cá nai anh em thấy chưa chuẩn xác chưa anh em thì anh em cứ thắc mắc ấy là cái liệu cái tiếng rung nó to như vậy ấy, thì anh em mang vào sân chơi liệu có nó an toàn không tôi xin test một ván nữa cho anh em để anh em có thể nghe thấy cái nhịp rung của nó trên tay tôi không đấy, test luôn cho anh em xem này đấy thì như vừa rồi ấy máy nó báo cho tôi là một rung dài một rung dài thì anh em đánh tôm nhé đấy ván này tôi mở ra cho anh em xem này mở này anh thấy chưa tôm cua gà chuẩn xác cho anh em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 một là bến xe mỹ đình hà nội hai là cầu bình triệu sài gòn khi anh em qua thì anh em có thể test hàng thử hàng trực tiếp tại công ty anh em có thể mang đồ trực tiếp của anh em qua và tôi để lại cái giá cho anh em hợp lý nhất anh em chơi và khi anh em mua về ấy, thì tôi bảo hành cái máy này cho anh em 2 năm đấy thì thời lượng video nó cũng có hạn tôi xin kết thúc video tại đây đấy chúc anh em luôn là người chiến thắng trong các sân chơi của mình hẹn gặp lại tất cả anh em vào những video khác xin chào tất cả anh em